Xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong buổi live stream tối nay. Quan sát thị trường ờ, trong ờ, tuần vừa qua cũng như là đặc biệt là phiên hôm nay thì tôi thấy rằng là hiện tại thị trường đang có mức rủi ro rất là cao. Vậy nhà đầu tư chúng ta nên làm gì? Có nên đầu tư giá trị thời điểm này hay không? Thì ờ, trong video này tôi sẽ hướng dẫn giúp các bạn giải thích tại sao chúng ta uh, đầu tư có nên đầu tư giá trị thời điểm này hay không hay là không nên hay là nên đầu tư à, không biết là cả nhà nghe rõ không ạ nếu cả nhà nghe rõ để comment số 1 và ô chat để chúng ta nghe rõ à, ở đây uh, xin chào bạn uh, Hồng Vân xin chào Hùng Mai xin chào Toàn William xin chào Nguyễn Tài xin chào Nguyễn Khánh Toàn xin chào Văn Dũng À, xin chào Lê Đình ờ, Bảo. Xin chào bạn ờ, Lê Khải Lê, Nguyễn Mậu Hân. Xin chào Nguyễn Lực. Xin chào giá trị cuộc sống, công dư và tất cả các bạn đang có mặt trong buổi livestream hôm nay. Xin chào Nguyễn Nhất Minh. Xin chào Phạm Gia, Hà Hà Tỉnh và Phạm Phạm Trường à, hôm nay thì ờ, Dũng cũng nhận được rất nhiều các cuộc gọi điện là nhiều bạn cũng hỏi là nên bán cổ phiếu ra hay không không bán cổ phiếu giống này thực tế thì để giải thích cho các bạn là nên bán cổ phiếu hay không bán cổ phiếu giống này thực sự là rất là khó bởi vì Dũng không nắm giữ cổ phiếu vấn đề mình không nắm cổ phiếu nên bây giờ mình bảo là mình bảo các bạn là nắm giữ hay không nắm giữ thì cái điều nó sẽ gì ạ à? nó không lời khuyên thực sự là là nó không ờ, mang tính chất là ý nghĩa lắm hoặc là nếu các bạn có cho dù có lời khuyên chăng nữa thì thực tế là nó cũng không mang lại giá trị chúng ta nhiều lắm không mang lại giá trị chúng ta bởi vì lý do tại sao bởi vì hệ quy chiếu của chúng ta nó khác nhau nên chính vậy khi mà hệ quy chiếu khác nhau dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ chúng ta chưa chắc đã nghe và thường chúng ta nghe vào lúc giai đoạn khủng hoảng được đến cái thời điểm mà chúng ta gọi là giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là cảm giác là bị khủng hoảng nặng nhất thì lúc này nó quá muộn rồi thế bây giờ chúng ta sẽ nó quay trở câu chuyện của thị trường trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới để các bạn thấy là nó sẽ có những cái điều tích cực hay điều tiêu cực gì Đấy, chúng ta cần nhìn phải xem là có tích cực hay không có tiêu cực hay không nhưng uh, để chúng ta nắm rõ được cái điều này thì các bạn biết rằng là uh, ở đây có một cái ngân hàng của chị sĩ nó đang có một cái xu hướng vậy ở đây chúng ta nhìn thấy này này các bạn nhìn thấy nhá có phải một cái cổ phiếu mà nó trước khi nó tăng này đợt tăng của giá 20 lên đến 60 70 và không biết bây giờ nó về đến bao nhiêu ạ các bạn nhìn thấy nó về bao nhiêu ạ vậy khi nó về đến thời gian mà nó về đến cái mức như này thì cái thông tin mà cái cổ phiếu này có thể bị phá sản thông tin này có vấn đề nó có thể diễn ra đấy đây nó mất 55 phần trăm giá trị rồi với câu hỏi đặt ra là chúng ta thấy được bao có bao nhiêu cổ phiếu chúng ta mất 55% giá trị và chúng ta thấy là chúng ta vẫn gì ạ? À? Bình ra, bình bình. Tôi cảm giác như là chả vấn đề gì cả. 55% giá trị thì bây giờ cổ phiếu này đang đi xuống cái này nhưng thực tế là con số này đã gì ạ? À? Giảm hơn sâu so với 55% giá trị của nó rồi. Vậy khi con số mà nó giảm sâu như này, với những cổ phiếu giảm sâu như này thì các bạn nên biết rằng là nó nó rất khó để có quá trình hồi phục hoặc là nó khi nó hồi phục tức là nó khi hồi phục nó phải mất nhiều thời gian đấy là câu chuyện của chúng ta hiểu đơn giản là khi nó hồi phục nó dần mất rất nhiều thời gian vậy cái cái vấn đề ở đây là cái câu chuyện ở đây đó là gì ạ một số bạn thì sẽ thấy là nếu bây giờ trong thời điểm này các bạn à, hôm nay Dũng có chia sẻ một vài các bạn uh, Dũng hỗ trợ thì khi mà hỏi thì Dũng bảo là bây giờ thời điểm này nên uh, nghĩ cái gì suy nghĩ cái gì trong thời điểm này nghĩ cái gì trong thời điểm này thì mấu chốt ở đây là chúng ta nên nghĩ cái gì trong thời điểm này thị trường nó vẫn cứ giảm đúng không quan trọng ở đây là gì ạ vậy nếu chúng ta có đầu tư dài hạn hay không thì bây giờ chúng ta sẽ xem là à, những cái để cho các bạn có nên đầu tư dài hạn không đây là con số ạ các nhìn thấy con số của ngày hôm nay ạ nó trắng bên này cái cổ phiếu này thì các bạn biết rằng là trước đây nó lên bao nhiêu ạ nó 100 trăm mà bây nó về đến con số này vậy nó về con số này thì nó khác gì cái biểu đồ này không ạ nó khác gì biểu đồ này không ạ nó chả khác gì cái biểu đồ này bây giờ cổ phiếu thì nó cái cổ phiếu CEO này nó 100 mình bây nó về đến 20 rồi thì nó khác gì nhau đâu ạ mà nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là bao nhiêu ngày nữa thì nó sẽ ạ 10 ngày nữa 10 ngày nữa giảm như này thì nó về nó cháy tài khoản luôn 10 ngày nữa liệu 5 ngày nữa nó nó giảm mỗi hôm khoảng độ gì ạ à? mấy phần trăm như này thì bao nhiêu hôm hết đúng không chỉ cần 10 phiên thôi 5 phiên thôi ạ là chúng ta đã thấy là cái cổ phiếu này nó giảm đi gần hết rồi hay là câu, câu chuyện ở đây chúng ta thấy là một vài các bạn đầu tư giá trị cổ phiếu này đúng không à, cổ, cổ phiếu đầu tiên là PNG hôm trước có một số các nhà đầu tư bảo khuyên đầu tư giá trị thế bây giờ chúng ta quay trở lại đầu tư giá trị cổ phiếu này thử nhá thử xem đầu tư giá trị cổ phiếu này PNG thử xem nào vậy bao nhiêu lâu thì chúng ta mới cái gì ạ hòa vốn đấy bây giờ nếu PNG mà chúng ta đầu tư giá trị cổ phiếu này thì bây giờ nó về 100 vậy từ 100 này này cái giá 100 này này nó hồi đến về giá 113 đúng không thì nó lãi 13 phần trăm vậy để nó lên 13 phần trăm này để nó lên từ cái giá này này quay trở lại về 13 13 phần trăm nó mất rất nhiều thời gian vậy tại sao bây lúc này nó rẻ tại sao chúng ta không mua đi gọi là lúc này nó rẻ tại sao không mua đi ạ Đấy, tại sao chúng ta mua lúc này chúng ta mua lúc này làm gì câu hỏi đấy là lúc này nó rẻ hơn rất nhiều tại sao không mua nhưng khi mà chúng ta mua rẻ đây thì liệu nó có tiếp tục xuống này được không ạ đấy câu hỏi liệu nó có tiếp tục xuống dưới này được không vậy chúng ta thấy là nếu chúng ta cứ mua theo kiểu ở đây giá rẻ và mua ở đây theo kiểu giá rẻ tiếp tục mua ở đây theo kiểu giá rẻ thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này nó giống như cái lịch sử của nó đấy ạ đây lịch sử của nó đây các bạn thấy là giá rẻ không ạ xin nó đi lên nó nó có điểm hồi và lịch sử của nó đi xuống tiếp thế này thì chúng ta thấy là nó rẻ hay không rẻ Mấy rẻ không ạ đấy chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện ở đây à, chúng ta có thể nhìn câu chuyện khác đây tiếp tục chúng ta có thể nhìn vài cổ phiếu như là KHD hôm rồi rồi là đầu tư công ai cũng nói đầu tư công thì bây giờ đầu tư công không biết nó còn tốt hay không ở DG thì có lẽ chúng ta không nói cổ phiếu này nữa bởi vì gì ạ phát hành giá 15 Ờ, phát hành cho cổ đông ờ, chiến lược nông hiện hữu giá 15 thì các bạn có nên mua không hay là cổ phiếu này bây giờ mỗi hôm nó giảm 7 đúng không mỗi hôm nó giảm 7 điểm như này thì sau bao lâu nhá sau bao lâu nó về bây giờ này, chúng ta chỉ hiểu đơn giản này cái cổ phiếu là 14 đây này nó cũng không khác gì cổ phiếu này đâu ạ mà đến cổ phiếu này người ta phải phá sản này đấy thế nên 10 năm chắc chắn có lãi hay là 10 năm chắc chắn hòa vốn á? đấy thế để ở đây chúng ta mà chúng ta phải hiểu thế này tại vì chúng ta không thể sử dụng cái đầu chúng ta theo kiểu uh, như này được bởi vì chúng ta biết rằng là 10 năm 10 năm nếu mà chúng ta gửi vãi lãi suất vay ngân hàng ở, ờ, ở hiện tại là bao nhiêu ạ là 7 phần trăm chẳng hạn thế thì sau 7 năm là chúng ta đã có lãi gấp đôi rồi còn 10 năm mà có lãi thì không biết là lãi được bao nhiêu lạm phát đấy là cái chúng ta cần phải phải nhìn chứ chúng ta phải thông minh chứ không thể nói một cái bừa bãi được đúng không chúng ta không nói bừa bãi 10 năm có lãi có ai đầu tư 10 năm hay là giống như ờ, đầu tư của cổ phiếu Bác Quyết đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là vậy câu hỏi đây là nếu trong hợp chúng ta cứ mua cổ phiếu trung bình giá xuống với những cổ phiếu tốt như này như này kể cả cổ phiếu HPG đấy tất cả cổ phiếu kể cả SSI kể cả PVD tất cả những cổ phiếu tốt như này liệu chúng ta bao nhiêu năm chúng ta quay trở lại cái giá bắt đầu thế ạ thế thì có phải là những nhà đầu tư đang nắm đang đứng ngoài đang có lãi rất là nhiều không ạ và như bạn đồng ý là bây giờ nếu chúng ta đang đứng ở ngoài thị trường thì chúng ta đã lãi được rất nhiều gọi là chi phí gội rồi ạ tiền chúng ta gửi tiết kiệm đúng không hoặc là kể cả chúng ta không gửi tiết kiệm thì chúng ta cũng không bị lỗ là chúng ta đang lãi được rất nhiều chi phí gội rồi nên nếu trong trường hợp mà chúng ta cứ mua cổ phiếu mà nó ở đây để chúng ta đầu tư dài hạn á thì cái việc mà đầu tư dài hạn với những cổ phiếu mà chúng ta đang có thể nhìn thấy đây là cổ phiếu khá là nổi tiếng như là Techcombank thì chúng ta phải đặt ra là bao nhiêu lâu đây là Techcombank nhá tại vì cái câu chuyện tại sao nói về Techcombank thời điểm này tại sao tại sao Techcombank bởi vì Dũng được biết rằng là có rất nhiều rất nhiều cái nhóm đội nhóm người ta mua cổ phiếu Techcombank ở này rồi có ai có ai biết không ạ ở giai đoạn này thì Dũng biết rằng là rất nhiều các đội nhóm đã mua ở đây rồi họ đã mua rất nhiều đây rồi mua rất nhiều đây rồi và bây giờ sau đó xuống đây họ còn mua rất nhiều nữa vậy chúng ta chỉ cần giá 30 này từ 30 lên đến gì ạ à? 40 là chúng ta đã lãi được 30 33 phần trăm đúng không từ đến đây lên cái giá hồi này chúng ta lãi được 33 phần trăm rồi 33 phần trăm rồi thế thì bây giờ chúng ta tại thế bây giờ nếu rẻ như này tại sao không bắt đáy đấy rẻ tại sao không bắt đáy mà chúng ta lại bắt đáy ở trên cái vùng mà nó đang đi xuống này thế thì ở đây nó liên quan đến chúng ta gọi là chu kỳ thị trường thế thì nếu bạn không nắm rõ được chu kỳ thị trường đúng không không nắm rõ chu kỳ thị trường thì không nên đầu tư chứng khoán bởi vì nếu trong trường hợp mà cổ phiếu nó đang đi xuống nó cứ đi xuống đi xuống đi xuống thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để lấy lại và trong một loạt các cổ phiếu thì chúng ta cần phải biết rằng là cổ phiếu mà nó giảm với biên độ lớn như này đây là biên độ rất lớn giảm biên độ lớn tức là nó đang thiếu cầu vì nó thiếu cầu giảm biên độ lớn thiếu cầu thì không biết rằng là cổ phiếu này sẽ đi đến đâu cổ phiếu này có thể xuống tiếp như này và chúng ta thấy là chúng ta lại có cơ hội mua giá 20 lên 60 cái tội gì mà chúng ta phải phải tranh nhau mua ở trên vùng này làm gì bởi vì nếu nhà đầu tư giá trị các bạn nhé nhỉ nếu nhà đầu tư giá trị á, thì khi nó tạo đáy ít nhất nó phải tạo ra cái này nó tạo ra quá trình tích lũy bao nhiêu bạn biết rằng là nếu chúng ta đầu tư giá trị thì kiểu gì cổ phiếu nó cũng tạo ra quá trình tích lũy rất là dài để chúng ta có thể đầu tư mua bao nhiêu cổ phiếu là được chứ không phải là chúng ta cần phải gì ạ phải mua thế này bây chúng ta mua vùng này nhá thì có phải bây giờ nhá chúng ta đặt ra câu hỏi này chúng ta đầu tư vùng này chúng ta cứ tích lũy cổ phiếu đến hôm nay chúng ta biết là chúng ta bị lỗ bao nhiêu ạ chúng ta lỗ khoảng độ 47 phần trăm gần 50 phần trăm vậy từ 50 phần trăm nó lên đến vùng này đúng không lên gần 60 này thì chúng ta phải lãi 100 phần trăm vậy đến bây giờ có phải là chúng ta đang gì ạ để lỗ cái khoản này để lãi được để về đến vùng đỉnh cũ thôi để vùng vùng đỉnh cũ thôi thì chúng ta cần phải lãi 100% mới hòa vốn đó về 100% hòa vốn nên khi mà chúng ta đấy nếu cổ phiếu nó đang tiếp tục rơi xuống này thì không có lý do gì đầu tư giá trị không có lý do để mua giá rẻ bạn càng mua bạn càng lỗ bởi vì cái cơ hội lấy lại không có bao nhiêu anh đồng ý với cái điều này comment số 1 không ạ tức là nếu bây giờ rẻ thì chúng ta mua lỗ đầu tiên lỗ 5%, lỗ 10%, lỗ 15%, lỗ 20% và khi mà lỗ 50% là gần như không có cơ hội để lấy lại. Lý do tại sao không có cơ hội để lấy lại? Bởi vì các bạn hiểu đơn giản này. Thế thì khi mà chúng ta hiểu đơn giản là nếu mà nó lãi thì chúng ta đôi chút chúng ta bán ra rồi lãi một chút là chúng ta bán ra rồi nên khi mà chúng ta lỗ là chúng ta sẽ gì ạ lại giữ ở đây nó có một tâm lý là lãi được khoảng 5 10 phần trăm 20 phần trăm chúng ta bán ra rồi và lỗ thì chúng ta lại bán ra mạnh hơn à, lỗ chúng ta lại giữ nhiều hơn nên không có cơ hội để quay trở lại thực tế thì những cái thông tin này nó chỉ là cái thông tin để nó tạo ra các thông tin thời điểm này là các thông tin nó ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới khi nó ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường kinh doanh chứng khoán thế giới thì chứng khoán Việt Nam nó cũng sẽ bị điều chỉnh theo những câu chuyện đây là đó là gì ạ câu chuyện đây là cái cổ phiếu nó giảm mạnh thì nó cũng còn lâu nó mới quay trở lại được cái giá ban đầu tại vì các nhà đầu tư tổ chức họ gì ạ họ cũng giống như chúng ta thôi họ cần phải có cái sự tính toán chiến lược chứ không họ đầu tư chứng khoán là mạo hiểm nên tại sao họ không lợi dụng cái việc thông tin xấu này để họ bán ra để họ mua giá thấp hơn ạ câu chuyện là tại sao họ cũng lợi thông tin xấu này để họ tiếp tục tạo ra thông tin xấu hơn để họ mua cổ phiếu giá thấp hơn vậy nếu trong trường hợp họ, họ tạo ra thông tin xấu nữa để về giá 20 hoặc là về giá 26 họ mua được không ạ tại vì nếu trong trường hợp cổ phiếu nó tăng ở vùng này nó tăng thì rõ ràng chúng ta cần phải có gì ạ rõ ràng chúng ta cần phải gì ạ nó phải có có điều kiện khuyên quyết đó là gì ạ nó phải tạo ra quá trình tích lũy tạo ra quá trình tích lũy ở đây nên chúng ta thấy là chúng ta cũng chả có gì phải vội với nhóm cổ phiếu này hay là những cái nhóm cổ phiếu này mục đích của chúng ta sẽ hiểu đơn giản là cái dòng tiền này họ kéo lên nhưng bây giờ vấn đề tài chính của họ đang có vấn đề rồi khi vấn đề tài chính của họ đang có vấn đề rồi thì họ sẽ gì ạ rất khó để kéo lên theo theo chống lại thị trường họ sẽ không thể chống lại thị trường đâu ạ trong đoạn này thì họ có thể sử dụng đòn bẩy thông tin đòn bẩy về tài chính họ có nhưng đến giai đoạn này thì họ có giữ giá để họ phát hành giá 12 15 đó thì thực sự là rất khó để, làm điều này các bạn yên tâm là họ không không thể làm được điều này nếu trong trường hợp mà tiếp tục nó tiến sát đến giá 15 thì gần như là họ phát hành thì họ mua rồi nên các bạn hiểu đơn giản nó như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là vậy thị trường của chúng ta đây là cái cách để chúng ta nhìn về thị trường khi mà thị trường chúng ta hôm trước chúng ta đã nhìn thấy là sau khi có phiên đỡ cung rất lớn này thị trường nó không test lại hay là thực tế chúng ta thấy là test lại đấy, test lại luôn nhưng test lại với biên độ lớn khối lượng lớn học tức là nó sau khi mà nó có phiên đỡ cung hay là đỡ cung ở đây thì nó đã bị điều chỉnh giảm ngay với khối lượng lớn biên độ lớn vậy khi khối lượng lớn biên độ lớn này thì thường nó sẽ không dừng ngay ở đây nó sẽ không dừng ngày này khi mà nó đã giảm rất là mạnh như này thì nó thường sẽ không dừng ngày này không dừng ngày này và cái này nó là cái mà chúng ta thấy là chúng ta không biết khi nào nó tạo đáy bởi vì thứ nhất là để tạo đáy thì nó phải phục bùng bùng theo đà và chúng ta hiểu đơn giản là trên cái vùng này này cái vùng này là vùng tái tích lũy trước khi tạo ra nhịp hàng vùng này là vùng tái tích lũy trước khi tạo ra một nhịp tăng thứ hai nếu cái vùng bên này này bị gãy bị xuyên thủng thì thị trường của chúng ta nó không phải giữ ở đây đâu nó không phải giữ ở đây đâu mà nó có thể đi sẵn sâu xuống tít thế này và chúng ta không biết bao nhiêu bạn hiểu điều này ạ à? tức là khi mà cổ phiếu bắt đầu đi lên từ một cái kênh xu hướng tăng đây là nhịp, nhịp tăng thì cái vùng này là vùng tái tích lũy cho nhịp một khi vùng này vùng tái tích lũy cho nhịp một thì nó sẽ tiếp tục lên một nhịp hai trước khi kết thúc vậy khi mà cái nhịp này nó giảm xuống mà nó gặp vùng tái lưu trước đó mà nó bị hỏng tức là bị phá vỡ thì nó sẽ đi xuống tiếp thế này và cái này là chúng ta sẽ gì ạ cái này là cái chúng ta sẽ không thể không thể đỡ được tại vì kiểu gì nó cũng đi xuyên qua tất cả những cái vùng hỗ trợ tại vì đây chính là cái bài toán dành cho chúng ta hiện tại chúng ta chưa biết được nên để trong một vài phiên nữa cái vùng này có giữ được hay không cái vùng từ sau khi đến cái vùng này nó giữ được hay không thì chúng ta lại cần phải thêm thời gian chỉ số vn index cũng tương tự như vậy bây giờ chúng ta không thể phân tích từng cổ phiếu được và chúng ta cũng thấy là cái chỉ số cái vùng tài tích lũy này trước khi nó tạo ra con sóng thứ hai đây là cái vùng sau khi thị trường nó lên lên từ đáy đây là cái vùng từ đáy nó, nó nghỉ một nhịp nó nghỉ một nhịp sau đó chạy nước rút nhịp cuối cùng thì cái việc mà đến bây giờ trong cái quá trình đến cái vùng này về cơ bản chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu bị gãy chúng ta nhớ này khi cổ phiếu bị gãy cái vùng hỗ trợ đây cái vùng hỗ trợ này rất là mạnh hôm qua chúng ta thấy là việc cổ phiếu gãy vùng hỗ trợ nhưng nó có hồi và chúng ta đang tính là một cái kịch bản hồi và test lại trước khi tăng nhưng kịch bản kịch bản này đang bị phá vỡ và chúng ta đang gì ạ nếu giảm mạnh khối lượng giảm mạnh như này thì rõ ràng chúng ta gặp vấn đề đang có tại vì khối lượng là giảm mạnh này biên độ lớn này thì cái cơ hội của chúng ta không biết là thị trường cổ phiếu đi đâu ạ thế thì bây giờ hai cổ phiếu này bạn có hỏi là vậy cổ phiếu VCG có hỏi là VCG mua ở đâu ạ Đấy. khi mà cổ phiếu VCG chúng ta đang có những khoảng khối lượng lớn như này làm sao lên được khối lượng lớn làm sao lên được thứ hai là giảm gãy kênh này mà nó không có khối lượng chứng tỏ là biên độ lớn không có lượng chứng tỏ là cái áp không có cầu khi không có cầu thì tại sao bây giờ nếu bây giờ chúng ta để lỗ này thì vài hôm nữa nó lỗ xuống nữa chúng ta không có cơ hội để lấy lại tiền nó không có cơ hội để lấy lại tiền đâu ạ nên ở trong cái vùng mà biến động lớn như này đặc biệt trong cái vùng này thì chúng ta nên tránh xa hoặc là PLC cũng tương tự như vậy nó đang biến động rất là lớn đấy đang lên này giảm sàn nó lại trần sàn này biến động lớn như này thì tốt nhất chúng ta nên đứng ngoài đứng ngoài thời điểm này là quan trọng Tại vì chúng ta có hàng loạt các cổ phiếu vừa rồi cũng khá là hot lên trần thì bây giờ nó lại giảm tiếp và cái quá trình này nếu cổ phiếu này thành công thì nó phải tích lũy một thời gian rất dài trước khi nó hồi nên bạn có mua sớm cũng không mua trước hay mua sau nó cũng không mang lại cái kết quả cho chúng ta thế bây giờ mua tích sản dài dài chọn cổ phiếu nào thì thực ra là gì ạ chọn cổ phiếu nào cũng chết các bạn nhé chọn cổ phiếu nào cũng chết chúng ta biết là nhà đầu tư nhà đầu tư dài hạn đó, như của hành Warren Buffett thì trong cái giai đoạn suy thoái như này thì ông tập trung mua những cái cổ phiếu mà ông có thể thâu tóm được nhà trong giai đoạn suy thoái này thì ông tập trung mua những cổ phiếu có thể thâu tóm được đấy những cổ phiếu nào có thể thâu tóm được và ông thấy tiềm năng ông thâu tóm nên nhà mình có ai mua có thể thâu tóm được cổ phiếu hay không và thực tế thời điểm này chúng ta cũng chưa biết được bởi vì sang năm 22 23 thì không biết tình hình tài chính nó như nào nữa chúng ta chưa biết được nên để đảm bảo cái việc mà chúng ta mua tích sản được thì cái điều đầu tiên cái tiền mặt chúng ta rất là khỏe tiền mặt chúng ta rất là khỏe thế thì câu câu chuyện đấy là các bạn này các bạn có hỏi các cổ phiếu lúc này nó không có giá trị gì cả Nha. nếu chúng ta hỏi tất cả cổ phiếu thì lúc này nó không có giá trị gì cả tại vì vị trí cái thị trường tổng thể này này là vn index này, này vn 30 này nó đang xuống giảm đang xuống giảm thế thì khi mà nó đang xuống giảm mà chúng ta hỏi mua cổ phiếu thì chúng ta nắm giữ cổ phiếu là chúng ta sai rồi bây giờ chúng ta quan trọng nhất chúng ta bảo toàn vốn đã bây câu hỏi là ta câu hỏi là các bạn là cái cổ phiếu BSR nó tăng không xuống tăng không xuống BSR đang xuống giảm nó có thể gặp vùng hỗ trợ này nó hồi nhưng quan trọng là đến cái vùng này mà chúng ta bán đến vùng này chúng ta bán trong kênh đi xuống chúng ta bán đến bây giờ chúng ta bán trong những vùng này thì thực sự là gì ạ dù chúng ta đúng ở trên vùng này chúng ta vẫn thua có đúng trên thị này chúng ta vẫn thua bởi vì chúng ta giả sử ngày mai cổ phiếu này hồi nhé ví dụ cổ phiếu này hồi thì với cách tư duy mà chúng ta vẫn đang có thì chúng ta vẫn là thua rồi tại vì những cái cổ phiếu nó đang gặp rất nhiều cản như trên này nó không lên được cái thứ hai xu hướng của nó nó cũng không lên được nên bạn đầu tư 5 năm 3 năm 2 năm nhìn trong cái góc độ này đó cổ phiếu đã gãy SMA 50 SMA 150 SMA 200 thì cổ phiếu làm sao lên được hay các nhóm cổ phiếu ngân hàng các bạn thấy rằng là nó đã bị bán mạnh thì lúc này chúng ta chưa biết được ít nhất nó phải có phiên hồi phục đầu tiên đầu tiên nó phải có phiên hồi phục đầu tiên sau đó chúng ta phải đợi test xem nó tạo đáy hay không còn nếu mà nó không có test nó không tạo đáy thì thôi tốt nhất là các bạn dừng giao dịch đúng không ạ hãy dừng giao dịch tại vì bây giờ Dũng thì Dũng không nói về về tại vì bao giờ tạo đáy thì nó phải có để test lại đáy kiểu gì nó giảm sâu thì nó phải tạo đáy bao giờ nó tạo ra khủng hoảng làm cho chúng ta gì ạ gần như là mất hết cổ mất hết tiền nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu mất hết đã nên kiểu gì thì sớm muộn tạo đáy nhưng quan trọng tạo đáy nó đi được bao lâu một tháng hai tháng sau nó quay trở lại mà bây giờ chúng ta biết rằng là số lượng đông này đang chống lại thì trường chung rồi thì các bạn làm sao bạn hỏi cổ phiếu thì nó không có giá trị gì cả tại vì hôm vừa rồi đấy các bạn nhìn thấy một vài các cổ phiếu như là đây là những, những cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ là các bạn phải bán ra phía trên này người ta bán như này cơ mà thì bao giờ bao lâu nó mới hồi lại này nếu mà các bạn mua giá 18 mà bây giờ nó về 30 chúng ta lấy là 10 giá mà chia cho gì ạ 18 thì các bạn biết là các bạn mất bao tiền rồi 10 chia cho 18 mà Đấy, 10 chia 18 thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó không không khả thi thế nào để hồi đến đây chúng ta thấy nó khó rồi và đây tất cả khối lượng nó đang lớn này cái cổ phiếu mà đã gọi là bất động sản đã trong nhóm bất động sản rồi mà chúng ta đầu tư là chúng ta sẽ rủi ro nha, các bạn nha, trong nhóm bất động sản đầu tư giai đoạn này rủi ro đầu tiên rủi ro là gì ạ chúng ta đầu tư chúng ta phải nắm rõ dòng tiền dòng tiền lãi suất đang tăng thì dòng tiền sẽ rút ra khỏi bất động sản lãi suất tăng tăng thì dòng tiền rút ra khỏi bất động sản thì bây giờ nếu mọi người các bạn bây giờ đáy khi nào đáy á khi mà người ta phải kích thích kinh tế nó mới đáy còn bây giờ ai kích thích kinh tế nên ở trong giai này nó chỉ là hồi thôi ạ à. sóng tất cả nó giảm sâu nó hồi ạ à. nó không phải là làm làm gì có dòng tiền để kích thích kinh tế lúc này mà những cái cổ phiếu nó tạo ra một cái chu kỳ một năm hai năm vừa rồi thì nó phải có mất một năm để tái tích lũy các bạn nhá những cái cổ phiếu mà tạo ra một chu kỳ như là PV Bank này trong một năm vừa rồi thì nó phải mất khoảng độ một hai năm để tái tích lũy đây là những cổ phiếu như này các bạn đừng có không mơ tưởng nó tức là cái thời gian nó giảm sâu này thì nó chúng ta biết là một cổ phiếu đi lên nó phải mất khoảng năm đến hai năm tái tích lũy mới lên được nên không tưởng bở được nha các bạn nha không thể tưởng bở được trong cái giai đoạn cổ phiếu nó nó tạo ra một chu kỳ tăng thì đây chúng ta cũng nó mất cả một năm đến hai năm để tích lũy thì mới đi lên được hay thì chúng ta nhìn cả một cái chu kỳ này nó tăng nó phải mất cả hai năm nó phải tái tích lũy nó lên được vậy lại tại sao chúng ta cứ phải mua tích sản mua giá trị thời điểm này mà sao không đợi nếu có sóng ngồi thì đầu tư sóng ngồi nếu không thì chúng ta gì ạ chúng ta đầu tư lướt sóng những lướt sóng chúng ta phải hiểu hiểu nguyên lý về lướt sóng không chúng ta sẽ mất mất tiền thế thì trong cái thần điểm này á vào để chúng ta cũng không muốn là, là chúng ta biết rằng là vừa rồi thì các bạn biết rằng là rất nhiều thông tin là là gì ạ GDP chúng ta tăng rất là cao sau đó là các chỉ số về công nghiệp cũng tăng tốt tốt mọi thứ tốt nhưng cái quan trọng là dòng tiền nó không có tham vào thị trường lãi suất tăng thì dòng tiền nó rút ra những cái tài sản rủi ro khi dòng tiền nó rút ra khoản tiền rủi, rủi tài khoản rủi ro thì các bạn phải biết là chúng ta cần phải đứng ngoài đơn giản thế các bạn đấy phải phải phải giữ tiền thôi ạ phải giữ tiền các bạn không giữ tiền các bạn lỗ đến 50 phần trăm các bạn không lấy lại được lỗ đến 50 phần trăm là không lấy lại được mà nếu chúng ta lỗ đến gì ạ 60 phần trăm nữa thì gần như là sẽ không bao giờ có thể cơ hội mà nay có một bạn bạn đầu tư 700 thì bây giờ đến ngày hôm nay là bạn còn 170 thì theo bạn hỏi Dũng thì Dũng ở đây bạn vẫn còn may mắn rất là tốt rồi bây giữ được 170 là tốt lắm rồi còn nếu mà tiếp tục giữ theo kiểu đầu tư theo cách đó vẫn chơi theo cách đó thì chúng ta lại mất tiếp tục mất tiếp thế thì bây giờ bạn ở zoom người ta hô thì mục đích của người ta là các bạn không đầu tư thì họ chả có thu được phí họ không được phí thì họ chết đói bạn hiểu không ạ đói còn các bạn thì hào phóng các bạn đầu tư thì đấy là do do mình thôi bây giờ chúng ta phải có một cái, cái tư duy đó là chúng ta đầu tư mãi rồi đầu tư theo kiểu đó mãi rồi mua bán theo kiểu đó mãi rồi mà toàn mình thua lỗ thì tại sao vẫn vẫn nghe đấy thử xem cái chuyên gia nào bạn mua cổ phiếu nào đấy ạ DGT đúng không DGT à ôi giời đây cho các bạn xem DGT này DGT nếu bạn nào đã học của DVD thì gặp cái cổ phiếu này thì chúng ta biết đấy, chuyên gia nào đấy nhìn là biết ngay chuyên gia đấy các bạn thấy không ạ thấy không đấy bạn không nói về cổ phiếu của bạn thì không biết là cổ phiếu bạn nó như nào nhưng nếu chúng ta nhìn về cổ phiếu thì các bạn biết đấy thì để hiểu hiểu rõ là là là biết kiểu gì đầu tư kiểu này thì kiểu gì cũng thua lỗ đúng không đấy. đầu tư kiểu này thì kiểu gì cũng thua lỗ chắc chắn là thua lỗ rồi bạn uh, quân đỗ hay đỗ quân nhé thông cảm đấy là mình nói cho bạn để bạn biết rằng là bạn đầu tư kiểu này là bạn đang lỗ nặng đang lỗ nặng chứ không phải là lỗ nhẹ đấy đang lỗ nặng chứ không phải lỗ nhẹ và tất cả các nhà đầu tư bị thua lỗ thua lỗ lỗ thì bắt đầu họ đầu họ chuyển sang đầu tư dài hạn phần lớn các nhà đầu tư đang bị thua lỗ thì chuyển sang đầu tư dài hạn cái khái niệm đầu tư dài hạn là do khái niệm bị thua lỗ nhiều nặng quá nên họ chuyển sang Đấy. nên các bạn lưu ý là gì ạ thời điểm này không phải thời điểm chúng ta nên giải ngân không có giải nếu giả sử lần này giải ngân thành công các bạn nhá trong trường hợp chúng ta giải ngân đợt này thành công thì cũng là thất bại đấy giả sử trong nhịp cái này chúng ta giải ngân thành công về cơ bản nhé nếu chúng ta bắt đáy này giải ngân thì về cơ bản vẫn là thất bại vẫn là thất bại đơn giản thôi lý do tại sao giải ngân lần này thành công bởi vì cái cách giải ngân như này nó không là đúng rồi. cách mua cổ phiếu trong quá trình bắt đáy này không là đúng rồi. còn ai đó bảo bạn mua thì có thể các bạn cứ làm livestream Dũng Dũng này vào cùng livestream trên cái kênh của Dũng này đấy Dũng có thể ngồi nói chuyện trực tiếp luôn trên Zoom này đấy, bàn thảo luôn thì Dũng dám khẳng định là bạn đấy đang bị lỗ thế thôi cái nhà đầu tư đấy cái cách đầu tư như vậy đang bị lỗ thế câu chuyện này các bạn hiểu rõ rằng là chúng ta đừng có nghe một cái gì đó mà chúng nếu chúng ta không kiểm soát được không đo lường được mà nếu chúng ta đo lường được mà chúng ta cứ đầu tư thì chúng ta sẽ gặp những cái kiểu những cái phiên như này và có nhiều người thì vừa rồi kiếm được đôi chút về cái sóng hồi như này nhưng sau đó lại mất mất nặng hơn đấy. đôi chút sóng hồi này nhưng mà nặng hơn đấy đấy là lý do anh chị em lưu ý nhá thế thì ờ, đấy hôm nay chị vào cũng chia sẻ cho chúng ta đôi chút về cái điều này để anh chị em nắm rõ hơn còn bây giờ biết rằng là cũng có một số không biết là bao nhiêu anh chị em đã đứng ngoài không nắm giữ cổ phiếu ở đây comment số 1 không ạ tức là anh chị em đã từng nghe cái live stream của Dũng hoặc là gì ạ đã biết Tân Dũng và sau thời gian mà biết Tân Dũng là không không nắm cổ phiếu trong đoạn này comment số 1 và bạn nào đang nắm giữ cổ phiếu comment số 2 xem cái tỷ lệ như nào Đấy, chúng ta sẽ xem tỷ lệ chúng ta lại các bạn sẽ nhìn thấy tỷ lệ luôn con số của đấy thế tại sao các bạn đấy là các bạn đang thành công đúng không còn những bạn đang nắm giữ thì các bạn đang gì ạ mất tiền khi mà các bạn đang mất tiền thì cái điều quan trọng nhất lúc này đó là gì ạ chúng ta cần phải giữ tiền đã đúng không chúng ta phải giữ tiền đã phải giữ được tiền chứ còn bây giờ ham ăn nam ố trong một cái xu hướng giảm nó sẽ gì ạ xu hướng giảm là chúng ta sẽ không tóm lại là nó nó làm cho chúng ta bị tâm lý này về sức khỏe này tâm lý cũng bị này sức khỏe cũng bị này Đấy. nó đã giảm sàn rồi xuống giảm sàn rồi thì không bao giờ quay trở lại thì ờ, thôi tuần sau Dũng sẽ có một cái chương trình đầu tư bí mật của nhà đầu tư siêu hạng thì ờ, các bạn ờ, đăng ký vào đây là chương trình hoàn toàn miễn phí thì anh chị em đăng ký ở cái đường link tí nữa bạn nào hỗ trợ cho cái đường link bên dưới thì tuần sau tuần tuần này thì chắc là không có thời gian tuần sau Dũng sẽ chia sẻ những cái bí mật để anh chị em biết tại sao nếu chúng ta đầu tư theo cái trend xu hướng như này thì chúng ta mất tiền mất tiền rất nặng và để làm sao cho bùng nổ theo đà trong đợt tới thì sẽ có đợt này Dũng sẽ làm một loạt các video về gì ạ khi nào tạo đáy các bạn lớn nhá khi nào tạo đáy chúng sẽ làm một loạt các video để các bạn theo dõi nên các bạn nếu bạn nào mà gì ạ à, quan tâm thì đây là cái hai ngày Dũng sẽ đào tạo hai buổi Đấy, đây là chương trình hoàn toàn miễn phí thì các bạn nó có thể đăng ký ở bên dưới còn đây bạn hỏi là có cổ phiếu KSB đang nắm giữ 245 nó có xấu không thầy chắc chắn nó xấu nó mới giảm sàn chứ chắc chắn nó xấu nó mới giảm sàn còn nó tốt thì chắc chắn người ta mua rồi đúng không tốt thì người ta sẽ mua rồi nên các bạn lưu ý đây là cái cái cái đường link à, một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn à, đã theo dõi cái à, buổi livestream hôm nay à, Dũng không muốn là ở trong đoạn này các bạn nắm giữ cổ phiếu thì các bạn à, thấy rằng là cái việc mà đầu tư trong này nó rủi ro lắm còn trong thị trường đi lên thì thực ra là gì ạ làm sao để các bạn biết rằng gì ạ biết là nó tạo ra một xu hướng đi lên thì bạn mua khi nào nó tạo ra một kênh đi lên chúng ta mới mua thì cách mua như nào trong kênh như nào thì có lẽ chúng ta sẽ phải đợi vào những buổi tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều